cách chúng ta kiếm tiền cũng như là cách chúng ta sử dụng app Dimody của Archer nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro ha. Đầu tiên nhất thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tải app Dimody nha. Thì bạn tiến hành truy cập vào bất kỳ trình nào có trên điện thoại của bạn, ví dụ như trình duyệt Google Chrome này, rồi Cốc Cốc này, hay Safari của iPhone nha. Trên đây tìm kiếm thì bạn nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com xịt câu xịt đi mua đi ha. Mình xin nói lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo g gạch chéo đi mua đi. Sau đó bạn nhấn OK để truy cập vào này. Rồi thứ này sẽ là một app có tên là Dimodi, app bán hàng online này. Ở đây thì mình đang sử dụng điện thoại Android, lên sẽ hiện lên cửa hàng Google Play. Còn bạn sử dụng iPhone thì ở đây sẽ hiện lên cửa hàng App Store nha. Ok bước tiếp theo thì bạn sẽ hành tải và đặt app lên trên thoại của chúng ta như bình thường nha. Sau khi tải và cài đặt thành công app lên trên thoại của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ có một app như thế này này, có tên là Dimodi nha. Kế tiếp bạn bấm chọn cho mình này. Rồi thì lúc này sẽ một giao diện đăng nhập tài khoản như này. Thì đây chúng ta có thể đăng nhập qua tài khoản Ache nha. Cũng như là chúng ta có thể đăng nhập qua tài khoản Gmail của Google này. Rồi đây mình sẽ đăng nhập qua tài khoản Ache của mình ha thì uh, à, chia sẻ thêm ấy bạn nào chưa có tài khoản iChat ấy thì mình sẽ để link đăng ký cũng như là video hướng dẫn cách đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok ở đây mình sẽ nhấn vào đăng nhập qua iChat này Kế tiếp đây thì chúng ta sẽ tiến hành điền tên đăng nhập hoặc email và nhập mật khẩu đăng nhập nha. Sau khi nhập tên đăng nhập cũng như mật khẩu đăng nhập xong rồi, chúng ta nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào app nha. Ok lúc này sẽ ra một số hướng dẫn của app Rồi chúng ta sẽ đọc này 5 bước bán hàng nha. Ok bạn có thể tìm hiểu thêm Sau đó bạn lướt qua này Tôi sẽ nhận hồng khi nào này Cũng như là đọc kỹ kiểu bị uh, à, block ha Ok bạn đọc xong rồi thì bạn nhấn vào đã hiểu bán hàng ngay này Rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của app Dimodi nha Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm tiền cũng như là cách chúng ta sử dụng app Dimodi như thế nào nha Thì đối với app này chúng ta sẽ có 5 mục nha là trang chủ này cũng như là hoa hồng này rồi đơn hàng kế tiếp là thông báo này và cuối cùng là tài khoản nha ok mục đầu tiên là trang chủ này bây giờ chúng ta sẽ hành lướt vào vòng trang chủ xem như thế nào nha thì ở đây sẽ có mục uh, tiện ích dịch vụ này và trong mục này thì sẽ có rất nhiều các mục như kỹ năng bán hàng này cũng như mua sắm hoàn tiền rồi mới pass cũng như là chiến dịch mới bay nha kéo xuống tiếp này sẽ có siêu trợ giá ha kế nữa là mã giảm giá này rồi chương trình ưu đãi nha xu hướng mua sắm này về bộ sưu tập này rồi uh, danh mục ngành hàng này thì đối app này chúng ta sẽ có cực kỳ nhiều ngành hàng luôn và chúng ta có thể bán lẻ hoặc bán sỉ cũng được nha như uh, ngành uh, mẹ và bé này rồi mỹ phẩm này có nhiều thiết bị gia dụng này rồi thực phẩm này chăm sóc sức khỏe này vân vân nha rồi kế nữa là cách chúng ta kiếm tiền với đi mua đi này gợi ý mua sắm này ok đấy bạn lướt thì không có cực kỳ nhiều các mặt hàng sản phẩm luôn Ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm tiền nhá Các bạn lướt lên trên cùng này Nhấn vào mục uh, kỹ năng bán hàng cho mình này Thì bạn có thể đọc này Là cách để chúng ta kiếm 10 triệu trong một tháng nha Thì đối với app Dimodi này Chúng ta có thể nhận chiết khấu tên là hoa hồng ấy Lên tới 40% rồi nha Và ngoài ra này chúng ta không cần bỏ vốn Cũng như là không cần nhập hàng Và trong đây thì cực kỳ đa dạng thương hiệu luôn Kế tiếp này là thanh toán hoa hồng linh hoạt theo tuần là bạn chỉ cần đủ 200.000 là tự động tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn nha. Và cuối cùng này là hỗ trợ 100% nội dung hình ảnh bán hàng. Kế tiếp chúng ta có thể tìm hiểu hình thức tham gia này. Thì đây sẽ có hai hình thức nha, là cộng tác viên bán lẻ cũng như là cộng tác viên bán sỉ này. Ok, bạn có thể đọc nha. Rồi tiếp nữa là cách thức bán hàng này. Đầu tiên nhất bạn sẽ tiến hành chọn sản phẩm cho mình này. Có nghĩa là sao? Là chúng ta sẽ đăng ký tài khoản và click xem chi tiết sản phẩm, giá bán, hồng nhà cung cấp này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ hướng dẫn chi tiết cho bạn luôn nha tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ hành đăng bán trên mạng xã hội cụ thể là chúng ta sẽ xem và chọn mẫu nội dung chia sẻ bán hàng chọn nút đăng bán này chia sẻ lên các kênh mạng xã hội như ờ, Facebook này rồi ờ, YouTube TikTok hay Instagram chẳng hạn nha rồi theo nữa là bước thứ ba này là chúng ta sẽ hành tạo đơn hàng khách hàng trực tiếp vào link chia sẻ của bạn để tạo đơn hàng hoa hồng được ghi nhận cho bạn hoặc bạn chủ động tạo đơn cho khách nha rồi bước 4 này là theo dõi đơn và cùng là bước thứ năm chúng ta sẽ đang nhận tiền thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng và rút tiền về tài khoản khi đủ số tiền tối thiểu là 200.000 đồng nha rồi đây sẽ có thời gian nhận hoa hồng này là khi hoa hồng được duyệt đạt 200.000 sẽ được thanh toán vào ngày 18 hoặc 25 tháng tiếp theo nha Ok thì bây giờ mình sẽ hướng giúp bạn cách chúng ta tạo đơn hàng nha thì đây chúng ta sẽ đang chọn sản phẩm này sẽ có rất nhiều các sản phẩm luôn mình ví dụ một sản phẩm nhé như sản phẩm ờ, nồi hầm dưỡng sinh này thì à, sản phẩm này có giá là 1 triệu 190 nghìn và hoa hồng bạn nhận được sẽ là 119 nghìn nha. Ok đây chúng ta sẽ hành bấm chọn vào sản phẩm này này. Rồi thì nó này sẽ một giao diện như này. Tiếp theo bạn quan sát góc phải dưới cùng này. Bạn nhấn biểu tượng này cho mình nhá, Biểu tượng hình cái xe đẩy này. Rồi thì đây chúng ta sẽ hành nhận mã OTP về số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký tài khoản nha. Ok đây bạn nhấn vào nhận OTP này. Rồi bước tiếp theo thì bạn sẽ hành nhập mã OTP được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký này. Sau nhập xong rồi thì bạn nhấn vào xác thực cho mình nha. Ok như vậy mình đã cập nhật thành công này. Rồi tiếp theo bạn quan sát góc phải trên cùng này. Ở đây sẽ hiện lên số 1 tức là vừa nãy mình ờ, chọn đơn hàng nồi hầm dưỡng sinh này. Ok bạn sẽ bấm chọn cho mình nha. Thứ này số một giao diện như này. Thì ở đây chúng ta sẽ hành nhập các thông tin ờ, người mua nha. Như họ tên này, rồi số điện thoại này, cũng như là địa chỉ này, hay là tỉnh thành phố quận huyện phường xã nha rồi phần ghi chú này là phần tùy chọn thì bạn nhập cũng được không nhập cũng được ha thì ở đây nghĩa là sao là chúng ta có thể à, tiến hành mua trực tiếp cho chính gia đình của chúng ta hoặc chúng ta mua hộ cho bạn bè người thân nha đấy và bạn quan sát này là giá của sản phẩm này nếu chúng ta mua trực tiếp ấy, không mua ở trên à, Dimodi này thì sẽ là 1 triệu 190 nghìn nhưng nếu mà chúng ta mua ở trên app Dimodi thì chúng ta sẽ được giảm 119 nghìn luôn nha đó tức là bạn có thể tiết kiệm một số tiền kha khá rồi nha Ok, sau khi nhập xong thông tin rồi thì bạn nhấn vào tiếp tục này để ra hành mua đơn hàng này nha. Thì đó là cách kiếm tiền nhất ở trên app Dimudi là chúng ta sẽ hành nhận hồng từ việc chúng ta mua trực tiếp những sản phẩm ở trên app này nha. Rồi thì đó là cách kiếm tiền nhất ở trên app Dimudi. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách kiếm tiền thứ hai nha. Bạn quay trở lại mục trang chủ của này, nhấn vào mục uh, mua sắm hoàn tiền cho mình nha. Ok thì đây bạn sẽ tiến hành mua các sản phẩm ở trên các uh, sàn thương mại điện tử này hoặc các kênh bán hàng online ở đây nha thì ở đây chúng ta có thể hoàn tiền lên tới 10% luôn đó cũng như là 30% này rồi 16% này bạn có thể quan sát này nha đó thì đây là cách kiếm tiền thứ hai tiếp theo cách kiếm tiền thứ ba này là bạn có thể uh, mời bạn bè tải app nha bạn nhấn mục uh, mời pap cho mình này thì ok bạn có thể đọc này phần thưởng nhận được này lên đến 25.000 khi người được bạn giới thiệu tải ứng dụng Dimodi và đăng ký thành công lần đầu tiên này ok ở đây sẽ có chi tiết nha đó tỷ lệ ra đơn đầu tiên này là nếu mà là 30 phần trăm ấy thì bạn sẽ nhận được 25 nghìn còn nếu mà 20 phần trăm thì bạn sẽ nhận được 10 nghìn tương thế là 10 phần trăm bạn sẽ được 5 nghìn rồi dưới 10 phần trăm bạn sẽ nhận được 1 nghìn nha Ok ngoài ra bạn còn được hưởng 15 phần trăm doanh thu này thì để có thể tạo đường link giới thiệu ấy bạn nhấn vào tạo link chia sẻ cho mình nha đó thì lúc này sẽ một giao diện như này ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này ví dụ đây là đường link giới thiệu mình này cũng như là ở đây sẽ có hình ảnh mã QR nha bạn nhấn vào chia sẻ này để em chia sẻ lên link này đến bạn bè người thân nha ok thì đó là cách kiếm tiền thứ ba tiếp theo này ngoài ba cách kiếm tiền này chúng ta còn rất nhiều cách kiếm tiền khác nữa nha bạn nhấn biểu tượng ờ, mũi tên hướng ra phải cho mình này đó thì bạn kéo xuống này ở đây bạn có thể ờ, đăng ký app banh này cũng như là đăng ký ờ, ví điện tử VNPay này rồi đăng ký app Tinex này cũng như là app Cách nha đó bạn quan sát thấy này là banh thì thu nhập không giới hạn này cũng như là ví VNPay bạn sẽ được 60.000 đồng trên một lượt rồi uh, à, Aptilex bạn sẽ được uh, à, 75.000 đồng trên một lượt Union Apkex bạn sẽ được à, uh, 6.000 đồng trên một lượt nha đó dưới đây mình uh, tải Apkex chẳng hạn này mình nhấn chọn vào này Ok tiếp theo thì bạn sẽ hành đọc các thông tin ở đây nha như thông tin thể lệ này cũng như thể lệ chương trình ha các bước đăng ký này rồi sau đó bạn nhấn vào mục uh, tạo link chia sẻ nha đó ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như đường link giới thiệu bạn sau đó bạn à, sẽ chia sẻ lên này lên Facebook này rồi Instagram này cũng như là rất nhiều các kênh mạng xã hội hoặc group hội nhóm nha rồi thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app Dimody này rồi kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục à, hoa hồng này thì ở đây sẽ hiện lên hoa hồng tạm duyệt cũng như là doanh số tạm duyệt này rồi đơn hàng tạm duyệt của bạn nha ok tiếp nữa là mục à, đơn hàng này rồi thì mục này chúng ta có thể tìm kiếm theo mã đơn này cũng như là chúng ta có thể lọc đơn hàng nha lọc theo ngày này quy hành lọc theo trạng thái đơn hàng là chờ duyệt cũng như đã duyệt tạm duyệt hay là đã hủy nha tiếp nữa là mục ờ, thông báo ha thì đây sẽ có thông báo cho đơn hàng cũng như là các thông báo mới từ ờ, phía app Dimodi này nha. rồi cuối cùng là mục ờ, tài khoản này thì ở mục này ấy, chúng ta sẽ hành thêm thông tin tài khoản nha ở đây thì bạn có thể chỉnh sửa thông tin cơ bản này như họ tên của bạn này cũng như là nếu bạn có website thì bạn nhập vào đây sau đó bạn có thể nhập mô tả cá nhân này cũng như ở đây bạn có thể thay đổi số điện thoại nha rồi chọn giới tính này rồi đây bạn có thể chọn nam nữ hoặc khác nha ở đây thì mình sẽ chọn nam này và cuối cùng bạn nhấn vào cập nhật này để hành cập nhật thông tin cơ bản của bạn nha Ok ngoài ra để có thể rút tiền được từ app này ấy, thì bạn sẽ này thêm thông tin thanh toán cho mình nha bạn nhấn vào thông tin thanh toán này Ok đây bạn sẽ này nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn thì ở đây sẽ có rất nhiều các hàng hỗ trợ nha đó bạn sẽ đang chọn ngân hàng phù hợp rồi kế nữa thì bạn nhập uh, chi nhánh ngân hàng này ví dụ uh, Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh chẳng hạn này rồi tiếp theo nữa thì bạn nhập số tài khoản ngân hàng của bạn sau đó nhập tên chủ tài khoản nhớ tên chủ tài khoản viết uh, in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn nha sau đó bạn nhập mã số thuế này thì mục uh, mã số thuế này là mục không bắt buộc bạn nhập cũng được không nhập cũng được ha rồi kế nữa mục uh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc uh, passport tức là hộ chiếu này rồi ngày cấp cũng như là nơi cấp thì bạn nhập giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân bạn nha sau đó bạn chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh thư hoặc căn cước công dân này. Ok, ở đây ờ, có một số thông tin lưu ý này thì bạn nhớ đọc kỹ cho mình nha. Và cùng nhấn vào cập nhật thông tin để thấy hành à, thêm thông tin thanh toán của bạn. Và như mình chia sẻ là cứ đủ 200 ờ, nghìn là tự động tiền sẽ được cộng về tài khoản ngân hàng của bạn đã thêm nha. Ok, ngoài ra ở đây sẽ có các mục như tham gia cộng đồng Dimodi này, cũng như hướng dẫn chính sách bán hàng, thông tin liên hệ, cũng như là câu hỏi thường gặp rồi điều khoản dịch vụ thì bạn có thể truy cập vào app để tìm hiểu thêm nha. Thì ok, như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta kiếm tiền cũng như là cách chúng ta sử dụng app Dimody. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay về đây nào ấy thì nhớ để lại comment bình luận dùng phía bên dưới video Hóa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hóa Xe.